Nhắc đến những điểm đến tâm linh, chắc hẳn trong mỗi người chúng ta sẽ nghĩ ngay đến Hà Nội. Nơi đây không chỉ biết đến là trung tâm chính trị của đất nước, mà còn là trung tâm Phật giáo của cả nước. Đến với Hà Nội, du khách sẽ được khám phá rất nhiều ngôi chùa cổ, đền cổ, có niên đại hàng ngàn năm tuổi, một trong số đó phải kể đến chùa Võng Thị. Ngôi cổ tự có lịch sử hàng trăm năm tuổi, chùa Võng Thị, tên chữ là Vĩnh Khánh Tự, tọa lạc trên phố Võng Thị, phường Bưởi, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội chùa nằm ở góc tây nam của Hồ Tây, với khuôn viên chùa rộng khoảng 5.000 mét vuông, đất này thuộc về một ngôi làng cổ của Hà Nội. Trước kia dân làng sinh sống chủ yếu bằng nghề đánh cá, và xeo giấy, nơi đây từng có một khu chợ bán lưới đánh cá, cho những ngư phủ quanh Hồ Tây, nên làng mới có tên là Võng Thị, tức chợ lưới. Chùa cổ Võng Thị được khởi dựng thời vua Lý Nhân Tông, 1072 đến năm 1128, những năm kháng chiến chống Pháp, chùa từng bị san phẳng, toàn bộ chùa và tượng Phật bị thiêu trụi. Với sự tàn phá của chiến tranh, ngôi chùa Võng Thị, nguy nga tráng lệ năm xưa, chỉ còn lại lều tranh vách đất. Năm 2001, bản tự chùa cùng nhân dân địa phương đã quyết tâm tái thiết lại ngôi Tam Bảo và tôn tạo lại cảnh quan, trả lại vẻ đẹp và quy mô của ngôi chùa cũ. Chùa được Ni Sư chủ trì xây dựng lại hoành tráng, tạo không gian tâm linh và mỹ quan nơi đất Thăng Long ngàn năm văn hiến, thể hiện tấm lòng tri ân, báo ân của Ni Sư và Phật tử địa phương, đối với tổ tiên, trở thành di sản quý báu, điểm tựa tâm linh cho chúng ta hôm nay, và cho các thế hệ con cháu ngàn đời sau.